Với các bạn đây là một cái bộ hệ thống lái nhỏ dành cho xe nhỏ vô lăng đường kính 30 này. Đây là cái bốt xoay Cái bốt xoay này, này để vặn lên vô lăng này Ăn khớp với này, à, cái à, trụ lái dưới này Qua cái à, thước lái và đi ra hai đầu hai bên này này Cái này sử dụng cho nhiều khổ xe rộng khác nhau nhé Chỉ cần thay đổi cái ống lối này đi thì ờ, sẽ lắp được cho tất cả các cái chiều rộng chiều dài của xe khác nhau đấy cái này nó thuộc hệ thống lái ờ, xe nhỏ cho nên nó đánh lái chỉ ờ, khoảng gần một vòng thôi chứ chưa được tròn một vòng đấy khoảng gần một vòng các bạn nhé là dành cho cái hệ thống lái bé này vô lăng nhé vô lăng đường kính 30 này cái ờ, chiều cao này thì ờ, được ờ, tùy theo các bạn có thể hàn dài ra cũng được không vấn đề gì cả Đấy, chủ yếu là hai cái khớp này thôi